ủa hồi xưa giờ à, tụi con biết cầu tiêu cá là gì không ủa cầu tư cá là gì vậy ba con biết tụi con biết uh, hồi xưa giờ biết cầu tiêu cá cha là gì không hồ tiêu cá cha không biết luôn si biết không thơ giờ muốn biết không muốn biết không muốn không vậy giờ ba sẽ lấy xe chở tụi con về tiền giang lại một cái nhà này có cầu tiêu cá cha rồi chuẩn bị lên đường nha, ta đỏ chưa rồi let's go

muốn quay cầu tư cá phải vô đường vậy á mới có cầu tư cá để quay nhau các bạn dạ. đó xe là nó báo là xung quanh luôn đó các loại cỏ các loại cỏ và gốc dừa đây là tiếng vô nhà <laughs> nơi mà sẽ có cái cầu tiêu cá <laughs> Đây, con đường dẫn ra khung cảnh nên thơ có cái cầu tiêu cá. Rồi, đi đi ra đây theo ba tụi con. Đi. Đi đi đi đi đi. Rồi, bước ra. Ba đi ra đi. <laughs> đây là cái cầu tiêu cá nha mọi người tụi con biết không còn tiếng cá là gì đây đây có cái uh, ao cá thường là người ta sẽ bỏ nuôi cá cha ở dưới đây rất nhiều cá rồi xong rồi mình uh, có nhu cầu đi vệ sinh thì mình sẽ bước vô hai cái giò mình để vô hai cái hai cái cây ngang đó và mình sẽ ngồi xuống xung quanh là phong cảnh rất là hữu tình nên thơ đó rồi à, khi mà mình mà chuẩn bị cầm theo à, cuồng à, lá chuối nè hoặc là lá cây <laughs> nè rồi mình ngồi xuống lỡ có ai mà đứng xung quanh gần gần người ta sẽ hiểu người ta sẽ bỏ chạy chạy mất dép người ta biết mình đang chuẩn bị đi cầu tiêu cá <laughs> ở dưới quê thường có những cái cầu tiêu cá như vậy rất là sơ sài ngồi xuống nhiều khi xung quanh nhìn thấy hết trơn luôn á chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại những video tiếp theo các bạn nhớ subscribe và chia sẻ để xem được những video hay của kênh chắc cướp biển nhé thanh kiều and see you again